kiều mắt quá à. chào các bạn chào em chào các bạn ờ bóng quá hãy đưa hãy đưa nó ngã đi Có gì ờ, ờ. đây? đây

Dạ, đi lên Anh nói gì đi Con này mua gì Con này mua gì dạ, Rồi, bây giờ mình sẽ thổi nha Ê, mình, mình biết rồi Ờ, à, để, để, để mình bơm bong bóng nha à, gì đây rồi rồi con em đứng dậy đánh đánh con bảo mày nè đánh đi đó. màu gì đây màu gì đây con màu trắng màu trắng Tao, mình không tao Ở gì đây, tên đây? bao nhiêu? đây nè con ngồi đây nè con đi nữa ngồi đây nè trên đây cùng anh ơi đây con nó bà nè mà đây ngồi gì đây đó Suri nha Suri màu gì Suri thích màu gì màu hồng màu hồng đây màu gì đây tôi đi đến nhật một hai ba chị sợ chị sợ đấy là cột mà cho nó luôn à, à. à ba cột à ba cột à nào hai ba mày gì đây con trắng ba con hai ba ơi bạn biết vui mà mày gì đây mau mau qua mà bà tiếng anh là gì Mas